Kiếp người dài ngắn bao lâu Tùy theo thọ mạng lo âu làm gì Khổ sầu phiền não mà chi Để lòng thanh thản đến đi nhẹ nhàng dù cho xinh đẹp giàu sang hay là xấu xí nghèo nàn khổ đau tuy rằng hoàn cảnh khác nhau nhưng tâm đừng chấp giàu nghèo mới hay giàu sang dễ bị mê sai nghèo nàn đảm bạc qua ngày cũng xong làm người cần phải thông dong yên vui tự tại tấm lòng thanh cao Cuộc đời sóng gió ba đào Tâm không đắm nhiễm gió nào động lai Hơn thua thắng bại hằng ngày Thị phi danh lợi xưa nay chuyện thường Thế nhân cần có tình thương Đừng nên ỷ thế lấn đường người ta Tầm nhìn mở rộng cao xa Từ bi trí tuệ trang hòa nhân sinh Sống cho trọn nghĩa trọn tình Đừng gây quan trái bất bình với ai Mình còn có lúc cũng sai Nghiệp dày phước mỏng Đức tài chưa sâu